Xin chào anh em thì à, gần đây có rất là nhiều anh em liên hệ với tôi và tôi tư vấn về cái máy phân âm hộp tài xỉu thì à, cần này tôi sẽ chia sẻ với anh em và cũng nhân tiện là cảm ơn anh em đã luôn quan tâm ủng hộ cơ sở trong suốt 15 năm qua thì à, để được uh, thành công đến à, ngày hôm nay thì cũng nhờ sự giúp đỡ và sự tin tưởng ủng hộ của anh em thì thông qua clip này cái thứ nhất là tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái máy phân âm để anh em hiểu rõ hơn về cái bản chất của nó và thứ hai là cũng xin dành tặng 15 máy phân âm dành tặng cho 15 anh em may mắn thì những anh em đang xem cái clip này thì anh em à, comment ở dưới hay để lại bình luận bốn số điện thoại cuối của anh em và đồng thời là anh em gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại hiển thị màn hình đấy tôi sẽ chọn ra 10 năm anh em may mắn và tặng cho anh em đấy những cái máy phân âm hồ tài xỉu tốt nhất hiệu quả nhất của cơ sở đấy thì à, nói qua về cái máy phân âm hồ tài xỉu thì thực chất nó có rất là nhiều mẫu mã em có thể à, chế vào bất cứ mẫu mã nào em muốn thì đây đó là cái mẫu bằng dầu mót đây rất là nhỏ gọn em có thể ngụy trang bất cứ ở vị trí nào trên người hoặc là mẫu vào điện điện thoại đây đấy thì à, cái máy phân âm hột tài xỉu này nó được sử dụng pin anh em nhé đây pin thì rất là sẵn thôi 5 đến 10 ngày hết pin thì em tự thay pin tôi cái pin này anh em mua ở những quán tạp hóa hay bán đồ điện đấy anh em lắp vào cho tôi đấy. thì cái máy phân âm hột tài xỉu này nó chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa để nó phân âm và nó báo dung cho em biết được tài hay gì thì với cái máy này nó rất là phù hợp cho anh em làm tay quan anh em đến sân chơi nắp đĩa quân hột là của người ta em cũng không chạm tay vào hột đấy thì à, tôi chuẩn bị cho em một số hỗ trợ đây và tôi đã thử nước muối thì em cố gắng theo dõi hết clip này nhé tôi sẽ chia sẻ đấy, và đừng quên đừng quên để lại bình luận ở dưới với bốn số điện thoại cuối của anh em Đấy, tôi sẽ chọn ra 15 anh em may mắn nhất để tôi tặng anh em những cái máy phân âm một tài xíu cao cấp nhất chuẩn xác nhất cho anh em đây nhá tôi không chạm tay hột anh em nhé cơ sở tôi còn cung cấp rất là nhiều cái thiết bị bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài ná hay game hack trên điện thoại đây Đấy, anh em cần tư vấn uh, bất cứ bộ môn gì thì em có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em thì sau đây tôi cũng xin phép là chứng minh với anh em nắp đĩa quân hộp của tôi là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi là thanh nam châm đây nam châm trắng rất là ít anh em nhé đấy em đi chơi chỉ cần chuẩn bị cho mình cái cục nam châm này trước khi chơi em bỏ lại kiểm tra tôi này một thùng kia tờ dĩa vậy nha đấy. Đấy. nắp đây đấy. nếu nó đồ công chuyện nghe thử nâng châm này chắc chắn sẽ xuất hiện anh em nhé đây nắp xoay xuyên đây rồi đĩa cũng vậy nha Đấy, cứ nắp đĩa xoay xuyên là hoàn toàn bình thường một đây đây em rõ một xuyên nhé rất là trong đây em rõ đấy em lưu ý này nếu là hộp công chuyện đấy em soi đèn flash này chắc chắn nó sẽ đục đấy không vào được trong suốt này em nhé em rõ đấy nắp đĩa quân hộp hoàn toàn bình thường thì với cái máy phân âm này nó có thể là phân âm được tất cả các loại hộp tất cả các loại nắp đĩa anh em nhé nên anh em không cần sân chơi mình sử dụng quân hột gì hay nắp đĩa gì thế tại sao cái máy này nó lại nghe được âm thanh và nó phân âm và báo dung cho biết được tài hay xỉu thì cái máy này nó sẽ dựa trên cái nguyên lý này mỗi hộp tài xỉu có đều có 6 mặt khác nhau mặt nhất có một nỗ mặt nhị có hai nỗ mặt tam có ba nỗ mặt tứ có bốn nỗ mặt ngũ có năm nỗ mặt lục có 6 nỗ thì đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa đấy nó sẽ tạo ra 6 cái đường âm khác nhau đấy mặt nhất có một đường âm mặt nhị có hai đường âm mặt tam có ba đường âm đấy mặt tứ mặt ngũ mặt lục cũng vậy đấy thì nó sẽ nhận biết được cái đường âm đấy và nó sẽ báo dung cho biết được tài hay xỉu thì anh em muốn sử dụng được nó thì anh em chỉ cần là mang theo cái máy này và bật máy lên này để trong người em lưu ý để sát với da thịt của mình em nhé và ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại đây tôi sẽ để đây để kiểm chứng cho anh em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 đấy anh em vào sân chơi đấy đấy người ta có sóc dài máy nó đều nghe đều phân âm được anh em nhé đấy vì bản thân cái máy của mình nó là nghe cái âm thanh cuối cùng của con hộp rơi xuống địa phân âm và báo rung như tiếng này đây máy báo một rung anh em ấy xỉu tôi xỉu này tám nút này đấy hột gì cũng được hột chợ hay một công chuyện đều được anh em nhé máy báo hai rung anh em tài này tôi tài này thì cái máy phân âm này là công nghệ mới nhất đấy chống mọi tiếng ồn em nhé cho nên anh em vào mọi sân chơi có tạp âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé đây. đây không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy nên anh cứ yên tâm thôi nhưng anh em lưu ý này ồn là cái mức độ tai anh em nghe được âm thanh của hộp rơi xuống giữa to ra thì máy nghe được con ôn lớn quá như kiểu vào ba sàn áp hết cái âm thanh của hồ đi thì máy không thể nghe được em nhé máy báo hai dung em tài tôi tài này đây tôi sẽ cầm trên tay nhé đấy anh em lưu ý này qua cái clip này tôi sẽ tặng cho anh em cho 10 năm anh em may mắn đấy để anh em sở hữu để em trải nghiệm cái máy phân âm một tài xỉu này anh em nhé đấy em để lại cú pháp bốn số điện thoại cuối của anh em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 rất là ok đấy anh em quan tâm tới cái máy phân âm này liên hệ với tôi và nhớ là à, để lại bốn số cuối của anh em đấy, à, ở dưới và liên hệ với tôi tôi sẽ tặng cho anh em may mắn xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip